xa cách nhau thật rồi sương trắng chiều thu ngày em bước ra đi nước mắt nơi vịt ly hoa vẫn rơi bên thềm nhà lá sát xa đi nhiều và anh chúc em yên bình mối tình mình hẹn em kiếp sau xa cách nhau thật rồi sương trắng chiều thu ngày em bước ra đi nước mắt là một thời thiếu nữ trong vùng quê nhà một nhiên và có mắt nhau sông núi đôi mang mai này nụ cười đến điện tai à ơi không hết em không cần những lời khuyên em buồn anh mình và chẳng ai để tình duyên đời em phiêu bạt đâu bên lắm của vị trí em khổ để một mình cũng chỉ tiếng em mãi mơ sáng đỏ hồng nhan và cơn sóng gió mưa phút sẽ trong từng ngày nhớ và mong dòng mơ phút năm xưa hiện dấu lần sâu trong nỗi đau anh về